Các bạn ơi, bé Lai nè Sau một tuần học hành vất vả thì bây giờ chúng ta đã được gặp lại nhau rồi đó Các bạn thiếu nhi đã sẵn sàng vào tập chính của chương trình Tô Màu cho bé chưa nào? Hôm nay, một người chị dễ thương sẽ cùng bé Lai hướng dẫn các bạn đó Các bạn nhìn đôi tay trên màn hình nãy giờ có quen không? Các bạn có đoán được ai không nè? Đúng rồi, đó chính là chị Sa Nghi Nào, không để các bạn chờ lâu bé Lai và chị Gia Nghi sẽ cùng các bạn đến với bài tô màu thứ 9 có tên là Hãy để dân ta đi. Tiếp nối với câu chuyện ở tập trước, sau khi ông Môi-se được Chúa chọn sẽ là người dẫn dắt dân sự ra khỏi Ai Cập, thì ở câu chuyện tuần này, bức tranh đang thể hiện lại một trong 10 tay vạ Chúa đã giáng xuống Ai Cập vì vua Pharaon không đồng ý để Môi-se dẫn dân Israel ra đi. Để có thể biết rõ hơn về 10 tay vạ này, các bạn có thể xem phim hoạt hình Hãy để dân ta đi tại YouTube One Hot Việt Nam. Trong một loạt phim hoạt hình kinh thánh cho thiếu nhi có đi kèm ứng dụng kinh thánh thiếu nhi Bible App for Kids. Nếu bạn nào chưa xem thì mình có thể xem ở link bên dưới nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu tô màu thôi. Ở đây, bé Lai thấy có ba người Ai Cập đang hút hoảng vì tai vạ đang giáng xuống. Bé Lai sẽ tô ba nhân vật này trước nha. Đầu tiên là về trang phục. Thường thì trang phục của người Ai Cập sẽ có màu trắng hoặc nhìn như màu ngà ngà vàng. Để có được màu này, chị Gia Nghi có gợi ý pha màu vàng với thiệt nhiều màu trắng để tô trang phục cho ba nhân vật này nha. Các phụ kiện đeo trên tay, trên cổ hoặc đầu, mình sẽ chọn màu vàng để tạo thêm sự lấp lánh của trang sức. Trang phục của người Ai Cập sẽ có màu be, điểm xuyến các phụ kiện bằng vàng lấp lánh. Màu tóc của người Ai Cập mình sẽ tô màu đen đã có sẵn. Còn phần da thì mình sẽ tô màu da người được pha bởi màu cam với thật nhiều màu trắng. Các bạn nhớ để ý kỹ xem mình đã tô hết tóc và phần da người của các nhân vật chưa nhé. Đừng quên dùng màu nâu để tô luôn cho đôi dép của những nhân vật này. Ta-da! vậy là mình đã tô xong ba nhân vật có trong bức tranh rồi bây giờ mình sẽ tô tiếp ít nhái có trong hình nha những con ít nhái thì mình nên tô màu gì nhỉ bé lai thấy chị gia nghi đang pha ba màu là vàng xanh dương và đen lại với nhau nè à đã xuất hiện màu xanh rêu rồi nè bây giờ mình tô màu cho các chú ít nhái có trong tranh thôi bé lai cũng muốn đố các bạn trong 10 tay vạ Chúa giáng xuống dân Ai Cập thì tay vạ ít nhái là tay vạ thứ mấy? Đúng rồi, đó chính là tay vạ số 2. Bé Lai mong rằng các bạn sẽ ôn lại câu chuyện này để thấy được Chúa yêu thương và bảo vệ dân Ngài như thế nào. Ngài sẽ làm thành những gì Ngài đã hứa với dân Israel và cả chính bạn nữa. Sau khi đã tô xong các chú ếch và đảm bảo không sót một con nào, thì mình sẽ chuyển qua tô tường nhà của người Ai Cập nhé. Chị Sa Nghi có gợi ý là mình sẽ tô tường bằng màu nâu cam Mà màu nâu cam là màu gì nhỉ? À, đó chính là màu được pha bởi hai màu nâu và cam đó các bạn Mình sẽ tô lần lượt các vách tường từ bên trái sang bên phải nha Tiếp đến, mình sẽ pha màu nâu và màu vàng để có màu nâu vàng tô cho hai kim tự tháp ở phía xa xa kia nhé Và rồi mình vẫn sử dụng màu nâu để tô cho thân cây Lá cây thì mình sẽ dùng màu xanh lá đậm Còn các bụi cỏ thì mình pha thêm chút màu trắng và màu xanh lá đậm Để có được màu xanh lá nhạt hơn Và tô cho những bụi cỏ ven sông Dòng sông thì mình sẽ dùng màu xanh dương để tô nè Nếu các bạn thích dòng sông có màu nhạt hơn Thì mình có thể pha thêm xíu xiu màu trắng vào nha Tương tự với màu xanh dương này, mình sẽ pha thiệt nhiều màu trắng để có được màu xanh da trời và tô cho bầu trời. Riêng mặt đất thì mình sẽ dùng một màu nâu hoặc màu nâu pha tí màu trắng để tô mặt đất ven sông nhé. Yeah, vậy là chúng ta đã gần hoàn thành bức tranh rồi chỉ cần vài chi tiết nhỏ xíu xiu nữa thôi với các chi tiết này các bạn có thể dùng màu nâu với các sắc độ khác nhau khi được pha với màu trắng để tô nốt phần còn lại nhé Vậy là chúng ta đã hoàn thành bức tranh của ngày hôm nay rồi các bạn ơi Cảm ơn chị Giang Nghi và cảm ơn các bạn thiếu nhi đã cùng bé Lai tô màu trong buổi học ngày hôm nay Bé Lai mong rằng chúng ta không chỉ tô màu mà còn sẽ dành thời gian để đọc Kinh Thánh các bài tương ứng với bài tô màu hôm nay tại kênh youtube One Hop Việt Nam hoặc ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi bài bộ app for Kids nha. Còn bây giờ thì bé Lai sẽ phải tiếp tục chuẩn bị cho bài 10 đây. Các bạn mong đợi sẽ gặp anh chị nào trong bài 10 nè. Để có thể cập nhật những thông tin này thiệt là sớm, các bạn đừng quên đăng ký kênh youtube One Hop Việt Nam và like page One Hop Việt Nam nha. Tạm biệt các bạn thiếu nhi và hẹn gặp lại các bạn trong tập tô màu cho bé vào tuần sau. Bye bye!